Welcome to ốc ngố channel Quạt quạt quạt <laughs> sao bao lâu chúng ta không làm SCP rồi nhờ Vì một mình ốc á Không thể nào làm kịp cái kịch bản SCP đâu Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với SCP Và chính thức kênh của chúng ta sẽ trở lại với Chuyên mục đó là Creepypasta và SCP luôn Cả hai cái luôn đó nha Thì để khởi động lại SCP đầu tiên Chúng ta sẽ đến với một SCP là cây tờ cho nó máu anh em nha SCP hôm nay là SCP-2006 quá giật biến hình không giới hạn được phân loại quản thúc đó là cây tờ rất là khó quản thúc theo mô tả thì cái con sinh vật này là một sinh vật dị thường có khả năng siêu nhiên đó là biến đổi hình dạng nó cũng có thể nói được tiếng người luôn nha với cái phần đầu là cái quả nón người ngoài hành tinh ốc không biết nó mua ở đâu nữa nhưng mà ốc cũng rất là thích cái nón đó có cái đường kính là khoảng 100 cm khả năng của SCP 2066 giúp nó đạt được mục đích trong cuộc đời của nó mà mục đích trong cuộc đời của nó là gì à, mục đích rất là đơn giản chỉ là dọa cho người khác càng sợ càng tốt đó là niềm vui của nó thôi về cái việc mà hóa hình của scp này á hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa tìm được cái giới hạn của nó nó có thể hóa thành bất cứ thứ gì nó thấy và nó học hỏi được giống như là các bạn sợ con cóc đi nó sẽ biến thành một con cóc biết nói để hù các bạn nhưng mà các bạn đừng có nhầm con cóc biết nói này mà cầm lên hung nó nghĩ nó là hoàng tử bị ờ, lời nguyền nhá đó ôi hoàng tử ờ, thiếp bị trúng lời nguyền gì đó trời ơi cái đó là sai lắm sai lắm đừng có xem cổ tích là à, hoàng tử ếch hung con ếch ếch sẽ biến thành hoàng tử và con cóc cũng vậy thì sai rồi nó không có đâu nha cái này là scb nhá ờ và trong khi nó biến thành con cóc á thì mọi cấu tạo cơ thể và khả năng của nó cũng giống y chang là con cóc luôn tập tính cũng có một phần nào đó khá là giống nhưng nó lại biết nói tiếng người các bạn thấy nó thành con cóc các bạn nói là ừ tại sao á lúc nó biến thành con cóc không đạp nó chết đi rồi các bạn dễ ăn nó lắm khi mà một khi mình đã định làm hại nó thì nó sẽ biến thành một cái khác có sức mạnh và nó to lớn hơn hẳn có thể là nó biến thành một cái gì đó to hơn mình gấp mấy chục lần thì các bạn có thể ờ, làm tổn thương được không chắc chắn là không rồi đúng không tuy nó có rất là nhiều điểm đáng sợ nhưng mà nó lại có điều đáng yêu mọi người à SCP-2066 á, khi mà hù các bạn xong mà các bạn đừng cố gắng gây hại gì đến nó thì nó hoàn toàn rất là thân thiện với các bạn vì nó chỉ thích làm bạn hết hồn con trồn thôi và nó không có ý định giết bạn hay ăn thịt của bạn SCP-2066 cũng xem cái việc biến hình là cái thú vui tiêu khiển của nó nó thường xem các nhân vật trên phim hoạt hình để nó biến hình theo thường thì nó ở trong dạng roman trong một bộ phim đó là phim robot Monster nhưng mà tổ chức cũng đang rất là lo ngại về SCP-2066 này. Ở trên á, ốc đã nói rồi là nó chỉ hù và sau đó nó rất là thân thiện với con người. Thì các bạn cũng nghĩ là ừ nó đâu có gì đáng sợ đâu đúng không? Mà xếp loại là cây tờ rất khó quản thúc và tổ chức cũng đang rất là lo ngại. Nhưng các bạn có thể thử nghĩ xem như thế này, chúng ta bị hù bởi cái chúng ta rất rất là sợ. Đối với người bình thường, những cái người mà vững tinh thần á, người ta sẽ ờ, không bị gì cả chỉ là hết hồn ờ, con trồn còn nguyên thôi còn những người bị yếu tim hay là tinh tinh thần không vững thì sao có thể người ta chết vì do quá sợ đúng không mọi người cái điều cuối cùng mà tổ chức cũng đang rất là quan ngại các bạn thử cũng thử tưởng tượng được đi SCP 2066 nó chứng kiến được cảnh các nước chiến tranh với nhau sử dụng bom hạt nhân này nọ đủ thứ này nọ lọ chai thì nó có thể biến hình thành cái người quyền lực nhất và phóng tên lửa hạt nhân chỉ để hù dọa mọi người thôi. Anh em nghe kỹ nha, nó chỉ hù dọa mọi người. Ốc xin nhắc lại để tránh trường hợp các bạn quên, SCP-2006 là chỉ muốn hù người ta thôi, chứ không có ý hại người ta. Có thể là nó phóng cái bom hạt nhân á, ở một chỗ nào rất là xa, nhưng mà nó vẫn sẽ ảnh hưởng tới những người khác. Đấy, vì cái tính tình kỳ lạ như vậy á, và cách quản thúc của SCP-2006 này cũng khá là thú vị. SCP này á, cần tách biệt trong một căn phòng kín tại size 118, luôn luôn được quan sát bằng camera 24 trên 7, tránh các trường hợp nó quá thân thành những cái thác, những cái khác để trốn khỏi tổ chức SCP-2006. Có yêu cầu đó là mỗi tháng á, phải cho nó xem một bộ phim thật là kinh dị. Cái bộ phim nào á, là con người sợ nhất thì phải cho nó xem nhưng mà trứng sao mà đòi khôn hơn dịch được đúng không? Tổ chức cho nó xem những cái bộ phim kinh dị thời sửa thời xưa có mẹ bán dưa bà cứ cái cạn ba nắng cục bột và nhồi trái banh cái chất lượng phim thì nó cực kỳ cực kỳ thấp với những bộ phim này tổ chức luôn luôn làm cho scp này tin rằng là ừ đây là bộ phim rất là kinh dị mày xem đi nhân loại chúng tôi rất là sợ nó đó và cứ mỗi một năm là tổ chức sẽ cho nó giao tiếp với những nhân viên quản thúc nó cũng có thể là cho giao tiếp với một số tiến sĩ cái người được giao trách nhiệm là quản thúc nó nhân viên hay tiến sĩ mà quản thúc scb này luôn luôn được học qua một khóa diễn sức về nỗi sợ giống như thế này nè khi mà gặp scb 2006 á cái là ôi trời ơi tôi sợ tuột hết cả cái quần cái lặt ngang xỉu đó anh em thấy ghê không ghê không trước khi kết thúc video chúng ta sẽ xem một đoạn ghi âm được ống thực hiện à, dựng lại tình huống à, giữa SCP-2006 và tiến sĩ Lao Nếp. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Hãy sợ hãi đi con người, vì ta là Gomen vĩ đại, hãy cung cậy và kinh hoàng đi. Ôi, Ngài Gomen vĩ đại, à, xin uh, xin đừng làm hại tôi. <laughs> là ta đây mà tiến sĩ, ta vừa dọa mắt hồn nhỉ? SCP-2066 hả? Ôi trời ơi, cậu làm tôi xích chết đấy. Cậu hù thế tôi đứng tim chết rồi ai chăm sóc cậu nữa. Đó là nghề của tôi mà. <laughs> May là tôi vẫn chưa lục nghề. Mà ông có chuyện gì kiếm tôi hả tiến sĩ? Ờ, à, câu chuyện là như thế này. Tôi chỉ tò mò tại sao cậu thích khiến người ta sợ hãi như vậy? Ờ, tôi không hiểu câu hỏi của ông muốn hỏi là gì. À, ý của tôi là sao cậu lại đi hù người khác? À, câu này cũng dễ thôi. Tôi dọn người á, vì làm vậy nó rất vui. Ừ thì à, việc tôi phải làm mà. Ông thì có việc làm riêng của ông đúng không tiến sĩ? Thì việc của tôi đó là việc đi dọn người. Tôi rất giỏi trong cái việc dọn người tôi thấy, ờ, nó chỉ là như vậy thôi. à ừ, thì cậu nói đúng. Vậy thôi tôi đi nhá. Nhớ quay lại sớm nhá Tôi có vài trò cực kỳ đáng sợ dành cho ông đây. Ama, ta sẽ nuốt linh hồn của ngươi. Hãy cho tôi ra khỏi đây, thật sự là tôi sợ chết mất. Ok mọi người, mọi người nghe hết cái đoạn à, thu âm đó anh em thấy mắc cười không? Thật sự ốc cười ỉa luôn á mọi người. Vì lý do anh em thấy rõ ràng á, ông tiến sĩ rất là thông minh. Còn thanh niên SCV lần này á kiểu nó hơi à, hơi con nít một tí và nó cũng hơi cute, kiểu nó hơi lú lú, nhẹ nhẹ xương xương Đó, và anh em thấy uh, này hay để lại một like, một subscribe cho kênh. Đừng quên chia sẻ cho mọi người để ốc lên được 50k sub nha. tại vì mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và anh em thích cái gì nữa thì anh em có thể comment ở phía dưới sắp tới thì mình sẽ chạy uh, kênh gọi là gì nhỉ kênh commit và nó hơi ít hình anh em thông cảm với mình vì chỉ có hai ba người ở hai người làm thôi một người kịch bản một người vẽ thì không thể nào mà được nhiều hình anh em thông cảm giúp mình nhé bye bye anh em